Rồi, xin chào các bạn quay lại với kênh ờ, Hiếu Lan TV thì không biết là những chậu thực dược của các bạn ờ, trong cái clip tuần trước ấy, các bạn đã bắt đầu trồng chưa và nếu đã trồng rồi thì không biết là cây nó phát triển như thế nào à, riêng ờ, những cái chậu thực dược của Hiếu Lan TV trồng thì đang phát triển rất đẹp đây mình trồng khoảng hai cây một chậu đó những cái chậu hoa lên rất là đẹp đó. và mình đã trồng rất nhiều và hầu như mình đã bắt đầu là bấm ngọn tỉa ngọn để cho nó ra những cái ờ, tược mới thì trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện cái ờ, thao tác là bấm ngọn cho những cái ờ, chậu hoa thực dược này các bạn nhé à, công cụ để chúng ta có thể là tỉa cái ngọn cây thực dược đó là chúng ta sẽ dùng à, những con dao tem này, hoặc dao dọc giấy hoặc bạn có thể dùng cái à, con dao mà à, các thợ may họ hay bấm chỉ đó cắt chỉ đó, đó cái đấy cũng được đấy, thì mình hiện nhà có sẵn dao tem thì mình sẽ dùng đây thì bác các bạn nhìn cái cây đây đó, các bạn nhìn thì chúng ta đếm từ dưới này là 1 2 3 4 5 cái này được 5 cái cành lá này thì thông thường đấy như mình tỉa thì mình sẽ để lại là 1 2 hai cành lá ở dưới thì từ hai cành lá này sẽ ra được khoảng từ 2 đến 4 cái mầm mới đó, 2 đến 4 mầm mới Đấy, còn nếu bạn nào sợ ờ, tỉa nó sâu quá thì có thể để lại 3 1, 2, 3 thì sẽ ra được từ 2 đến 6 mầm cây khỏe nó sẽ ra đủ 6 mầm còn trung bình thì thường các cây nó sẽ chỉ ra được hai mầm ở cái cành lá cao nhất tức là nếu bạn để lại ba cành lá thì nó sẽ ra hai cái mầm ở hai cái cành lá trên như vậy là cái phần gốc này nó sẽ phát triển to ra Đấy, còn mầm sẽ ở trên nhưng nếu đủ dinh dưỡng đấy, thì à, nó sẽ ra đủ hết sáu mầm các bạn nhé đây các bạn à, lưu ý khi chúng ta cắt chúng ta có thể cắt cách cây chỗ à, mắt lá này ra lên khoảng độ một cm cũng được đấy thì cái phần à, này nó sẽ tự nó khô và nó treo đi thì còn hai cái cành lá này nó sẽ ra hai cái mầm hai bên là chúng ta cắt một cái góc chéo các bạn nhé đấy, chéo 45 độ thì đấy. lưu ý là trong mọi trường hợp chúng ta cắt hay là ghép hay gì chúng ta đều cắt một cái góc chéo như này các bạn này Đấy, chéo chéo này thì khi chúng ta cầm cành này này à, chúng ta dâm cành này xuống thì là cái tỷ lệ mà cái uh, biểu bì tức là cái phần cành này tiếp xúc với đất nhiều thì tỷ lệ lẩy mầm sẽ ra nhiều hơn dễ sẽ nhiều hơn thay vì bạn cắt thẳng thế này Đấy, cái đường kính tiếp xúc nó ít thì sẽ ra ít dễ còn như này sẽ được nhiều hơn Đấy, tỷ lệ lấy dễ sẽ rất cao Đấy. đó đây, cây bên cạnh mình cũng đã cắt xong đây, mình tiếp tục thử ờ, thao tác một cái chậu khác cho các bạn xem đây, đây, với chậu này nếu mà mình mà ờ, cắt đây một hai một cách nhánh trên này hơi cao mình sẽ cắt phần dưới này luôn đó. mình chỉ để lại có một cành lá này đó, nhìn thì trông rất là sơ sát này nhưng ờ, đảm bảo các bạn là đây, các cái nó đang nhú cái bé bé này Đấy, thì nó sẽ ra dạ, cái mới đấy, còn như cái cây này của mình chẳng may bị con à, gì đó nó vào là mình gãy cái chỗ này này đấy, thế nên mình sẽ cắt luôn ở phần gãy này đấy, thì à, từ đây sẽ lên được những cái nhánh mới đó. các bạn đừng lo nhá cắt như này các bạn đừng sợ là nó bị chết hoặc là nó sát quá đấy thì bây giờ à, nó cũng sẽ lên mầm đẹp hết thôi đây các bạn nhìn kỹ cái lách lá này này, Đây này. đã nhú một tí mầm bé này này đã, đang nhú một cây rất là bé chuẩn bị lên đấy thì cái này lên mầm mới rất là đẹp còn những cái cành này các bạn cắt mà thấy nó dài quá như này này các bạn có thể tỉa cho nó bớt đi đấy, các bạn tỉa đi cho nó vừa này thôi chúng ta chỉ để lại khoảng một hai ba lá như này là vừa để chúng ta đi dâm cái này xuống dưới ờ, cắt đen các bạn nhé đấy thì chúng ta sẽ lại có những cái cây ờ, ờ, thực dược mới và khoảng độ 10 ngày nữa thì à, nó sẽ lên như vậy là đến lúc đấy là các bạn không cần tỉa các bạn cứ trồng xuống là cái đấy là sẽ ra và đúng tết luôn còn những cái chậu à, thực dược mà các bạn trồng từ cái đợt mà mình sẽ à, cái clip của mình hoặc trồng từ cái đợt này từ bây giờ thì các bạn vẫn phải cắt tỉa nó mất khoảng một hai lần nhé đó đây là những cái cây mình đã tỉa đây các bạn nhìn này mình để lại này đấy. cái cây này là mình trồng đúng theo từ cái đợt mình ra clip trước ấy tức là cách đây khoảng độ 12 ngày đấy thì sau khi mình trồng được khoảng 3 ngày là mình bắt đầu là tỉa đây thì đều ra mầm rất đẹp này đây cái này là hai là bốn bốn mầm này bên bên đây cũng ra bốn mầm này đây. À, đây cái này cũng vậy đây ra mầm rất đẹp này đó và đây còn rất nhiều chậu mình đang trồng này, này, này. Đó. các cái mầm rất đẹp đấy thì với đặc thù của tất cả các loại cây nói chung về cây hoa nói chung ấy thì ờ, sau khi chúng ta cắt tỉa thì chúng ta đều phải tiến hành là bón à, thêm phân để cho nó à, có dinh dưỡng các bạn nhé dinh dưỡng để cho nó phát triển đâm chồi nảy lộc còn nếu các bạn có điều kiện có thể, thể phun thêm các loại à, thuốc như là phân bón lá thứ hỗ trợ xoa lá thứ thì cây sẽ càng phát triển tốt hơn và nếu mà trên các cái chậu này có cỏ thứ này thì chúng ta lên nhiều cỏ và chúng ta xới các cái đất lên thì phân bón thì hiện nay không thể áp chung cho các bạn à, một cái kiểu phân bón được tại vì à, tùy theo điều kiện của mỗi nơi à, có nơi các bạn thì dùng à, là PK cái tỷ lệ là ba con số LPK đều nhau ví dụ 13 13 13 16 16 16 hoặc 20 20 20 vì đây đang là cái giai đoạn là phát triển của cây nên chúng ta lên cân bằng tỷ lệ Đấy, nhưng mà riêng mình thì mình lại dùng cái anh hữu cơ này Đấy, cái phân hữu cơ này rất là tốt phần đầu trâu cuối lâm hoặc là sông danh đó cái phần này rất là tốt giá khoảng 3.000 đồng một cân thì à, trung bình cứ một cái chậu nhỏ như này Đấy, mình à, bón khoảng à, hai lạng tức là mất khoảng 600 đồng cho một cái chậu này đây vậy là cái chậu này mình đã nhặt các cái quả nó xong rồi này Đấy, mình tỉa xong nhặt quả xong thì mình tiến hành bón cái phân này vào cái phân này thì nó rất là hay cái nó là phân hữu cơ Đấy, nó chính thức là từ các cái phân của con trùng con chua run đấy các bạn đấy, mình à, bón vào đây đấy, các bạn bón như vậy là là đều được nha sau đó chúng ta sẽ tiến hành à, tưới thì à, nhờ cái phân này nó rất là mát đấy, không có hại cây không có soát cây thì chỉ khoảng độ 3 ngày sau thôi là nó phát triển cái rễ cây rất là mạnh và các cái chồi này đâm ra rất là khỏe Đây, mình tiếp tục làm qua một cái chậu khác các bạn lưu ý nhé khi chúng ta bón này chúng ta phải à, làm cỏ các cây chậu như vậy đấy tiếp tục cho cái phân vào đó như vậy là xong sau khi chúng ta bón xong thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ tưới nước các bạn nhé còn à, các bạn mà trồng à, trực tiếp xuống đất Đấy, thì các bạn cũng lên à, bón à, thêm các cái phân vào cái gốc này đất thì à, nó tương đối là dễ hơn là chậu nếu các bạn không có các cái phân như là hữu cơ mình vừa giới thiệu hoặc là PK thì các bạn cứ tưới tắm bằng các cái nước gạo các bạn vo gạo bỏ đi hoặc là nếu mà mua được thì chúng ta sẽ bổ sung thêm còn không mua được thì chúng ta cứ chăm tưới à, bổ sung à, nước bổ gạo tại vì cũng có những bạn ở thành phố đi kiếm mua những cái phân bón rất là khó đó đây là những cái chậu đó đây là những cái bụi hoa mình à, trồng trực tiếp xuống thì à, để chuẩn bị cho cái đặt chơi à, Noel và Tết Dương lịch sắp tới Đấy, thế nên là mình không ngắt ngọn mấy cái bụi này mà mình cứ để cho nên tự nhiên có nhiều bạn sẽ nói là trồng hơi bị dày thì à, mình cũng à, biết là nó cũng dày thật nhưng mà đây là trồng thành một bụi để cho nó à, dễ cây nọ giữa cây kia và khi mình à, quay lại à, mình dựng những cái hàng rào lên thì nó sẽ cứng cáp cây hơn Đó. rất là đẹp này các bạn này rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip tiếp theo của Himan TV à, mình sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình những cái cây hoa thực dược từ giờ đến à, Tết và những cái đợt à, ngắt ngọn tiếp theo thì các bạn à, chúng ta cùng à, chăm sóc à, chúng à, cùng trao đổi kinh nghiệm để có những cái chậu hoa thực dược đẹp nhất để đón Tết à, âm lịch 2021 sắp tới nha bạn nhớ ấn nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV à, xin chào và hẹn gặp lại